Chư vị đồng tu tôn kính, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Nội dung tiết học này chúng ta sẽ tổng kết trọng tâm từ tập 10 đến tập 18. Từ nửa phần sau của tập 10 cho đến hết tập 18 đều là nội dung kinh văn của phẩm thứ hai. Đức Tuân Phổ Hiền Đệ Nhị Một phẩm kinh văn giảng hết 8 tập rưỡi Có thể thấy được vị thế quan trọng của phẩm kinh này trong bộ kinh này Tiếp theo, tôi sẽ nói những trọng tâm của phẩm kinh văn này để các đồng tu tham khảo. Trọng tâm thứ nhất Hàm nghĩa sâu xa của Đức Tuân Phổ Hiền là gì? một Tán thán các vị Bồ Tát tham gia Pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ đồng thời cũng tán thán hết thảy các vị Bồ Tát ở thế giới Tây Phương cực lạc. Các ngài đều tu học thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát. hai Thế giới Tây Phương cực lạc là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát chúng ta phát tâm cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, thì nhất định phải hiểu rõ hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Sau khi hiểu rõ, phải học tập, phải thực hành. ba Đức của Phổ Hiền Bồ Tát không thể nói hết được. Ngài là trưởng tử của Hoa Nghiêm. Trong Pháp hội Hoa Nghiêm, Phật là Pháp Dương. Trong số những người nghe Pháp, Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tử, trưởng tử là người kế thừa của Pháp Dương. 4. Điểm tâm yếu, cốt lõi nhất trong vô lượng vô biên công đức của Phổ Hiền Bồ Tát chính là thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dắt về cực lạc. Đây là chỗ quy về của Kinh Hoa Nghiêm. Thánh chúng tham gia Pháp hội, tuân thủ tu theo đức của Phổ Hiền. Đương nhiên cũng là tuân tu thập đại nguyện dương dẫn dắt về cực lạc. Trọng tâm thứ hai 16 vị chánh sĩ, hiền hộ, vân vân đại diện điều gì? Một 16 đại diện cho viên mãn 16 vị chánh sĩ đại diện cho vô lượng vô biên chánh sĩ chánh sĩ là Bồ Tát tại gia, đại sĩ là Bồ Tát xuất gia, chánh sĩ và đại sĩ cùng một cấp bậc đều là đẳng giác Bồ Tát. Hai, Kinh văn trong phẩm này kể tên 16 vị thượng thủ của chúng tại gia. Mà phẩm thứ nhất chỉ kể tên ba vị thượng thủ của chúng xuất gia. Điều này chứng tỏ pháp môn tịnh độ vô cùng thích hợp cho người tại gia tu trì. Đối tượng độ thoát chủ yếu của bộ kinh này là người tại gia. Đức Phật chuyên giảng bộ kinh này cho người tại gia. Nói chính xác hơn là Đức Phật chuyên giảng cho tôi làm sao báo đáp đại ân đại đức của Phật. Pháp môn tịnh độ thù thắng di diệu ở chỗ không rời Phật Pháp mà thực hành Pháp thế gian, không bỏ Pháp thế gian mà chứng Phật Pháp. Pháp môn này khế hợp với tình hình xã hội hiện nay và trong tương lai, rất thích hợp cho người tại gia tu học. 3. Chánh sĩ hiền hộ Tiếng Phạn là Bạc Đà Hòa Hán dịch hiền hộ Hiền thủ Hiền thủ Thiện thủ Công đức danh hiệu của Ngài rất lớn Chúng sanh chỉ cần nghe được danh hiệu của Ngài Nhất định có được ba loại bồ đề Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn bởi vì Ngài thủ hộ chúng sanh Cho nên gọi là thiện thủ Hiền hộ Bồ Tát là đệ tử tại gia Tu học tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật Địa vị của Ngài tương đương với quán âm Thế chí, văn thù, phổ hiền Bồ Tát Đều là đẳng giác Bồ Tát Đã vượt khỏi thập địa Hiền hộ Bồ Tát là người phát khởi niệm Phật tam muội có nguồn gốc sâu xa với tịnh tông ngài tận mắt thấy a di đà phật vì vậy ngài là thượng thủ của chúng tại gia tham gia pháp hội giúp đỡ thích ca mâu ni phật tuyên dương pháp môn vô thượng niệm phật tam muội ngoài cư sĩ Duy Ma Cật, Hiền Hộ Bồ Tát, làm vị cư sĩ Đại Đức Tại Gia, cực kỳ thù thắng. Trong 16 vị Bồ Tát Thượng Thủ của chúng Tại Gia, vị đầu tiên là Hiền Hộ Bồ Tát. Bồ Tát thị hiện ở thế giới Ta Bà Ngài là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật khi Phật còn tại thế. 15 vị còn lại đều từ thế giới phương khác tới núi Linh Thứ nghe Pháp. Tham gia Pháp hội thù thắng không gì sánh bằng này tới làm ảnh hưởng chúng. Đây cũng là biểu Pháp. Biểu Pháp gì? Vô lượng vô biên chư Phật trong mười phương thế giới đều giảng kinh vô lượng thọ Vô lượng vô biên chư Phật trong mười phương thế giới đều hộ niệm Kinh Vô Lượng Thọ. Pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ này thù thắng không gì sánh bằng. Là do hết thảy mười phương chư Phật tuyên thuyết. Câu này rất quan trọng. Không chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên thuyết, mà hết thảy chư Phật tuyên thuyết nghiệm chứng cho chúng ta thấy Kinh Vô Lượng Thọ là biển bổn nguyện A-di-đà Phật, là bộ kinh thỏa bổn hoài của Phật. 15 vị Bồ Tát còn lại đến từ thế giới phương khác cũng đang biểu pháp. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược sự biểu pháp của các ngài. Thiện tư duy Bồ Tát biểu thị người chuyên tu pháp môn tịnh độ có tư tưởng kiến giải thuần thiện tương ưng với a di đà phật huệ biện tài bồ tát biểu thị có trí huệ có tài hùng biện có thể nói rõ ràng nói sáng tỏ giáo lý giáo nghĩa của kinh điển khiến tính chúng vừa nghe liền hiểu biểu thị biện tài vô ngại quán vô trụ Bồ Tát biểu thị hết thảy pháp vô thường tu pháp môn tịnh độ không chấp trước không tham luyến hết thảy pháp ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ám thị cho chúng ta rằng kinh vô lượng thọ bao hàm toàn bộ kinh kim cang bao hàm toàn bộ kinh bát nhã học bát nhã không bằng học kinh vô lượng thọ. Thần thông hoa Bồ Tát biểu thị ứng dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống một cách linh hoạt, dạy học thiện xảo, dạy học tùy theo căn cơ, giới thiệu pháp môn niệm Phật thành Phật cho đại chúng, biểu thị hạnh nguyện phương tiện, không thiếu điều nào, ám thị cho chúng ta học hoa nghiêm không bằng học kinh vô lượng thọ. Ý nghĩa biểu pháp rất sâu, rất rộng. Quang Anh Bồ Tát biểu thị bộ kinh này có thể hiển phát trí huệ sâu rộng vô lượng vô biên của chúng ta. Tất cả trí huệ đều hiển phát từ một câu A-di-đà Phật. Biểu thị quyển kinh này có vô biên đức dụng. Bảo Tràng Bồ Tát Biểu thị Pháp Duyên Hoàng Pháp Lợi Sanh Thù Thắng Trí Thượng Bồ Tát Biểu thị tu học bộ kinh này có được trí huệ di diệu vô thượng cho thấy sự thù thắng của quyển kinh này. Không thiếu một pháp nào. Tịch căn Bồ Tát Biểu thị lục căn thanh tịnh tu theo quyển kinh này có được sáu căn thanh tịnh. Tính Huệ Bồ Tát biểu thị tinh sâu bộ kinh này. Nguyện Huệ Bồ Tát biểu thị tinh sâu phát nguyện cầu sanh tịnh độ là người có trí huệ chân thực Hương tượng Bồ Tát biểu thị niệm Phật thành Phật giúp chúng ta vượt khỏi mười pháp giới Ba vị Bồ Tát kể trên Biểu thị giảng sanh thế giới cực lạc Nhất định phải đầy đủ tam tư lương Tính nguyện hạnh Bảo Anh Bồ Tát Bảo Anh Biểu thị 48 nguyện của A-di-đà Phật 48 nguyện là tinh hoa của hết thảy diệu Pháp Biểu thị biển nguyện Di Đà Dạng đức trang nghiêm biểu thị trong tự tánh sẵn có kho tàng vô lượng, trí huệ vô tận. Trung trụ Bồ Tát biểu thị an trụ trung đạo. A Di Đà Phật là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Huyền diệu tột cùng, phương tiện tột cùng, bình thường tột cùng. Chế hạnh Bồ Tát biểu thị trì giới niệm Phật niệm phật chính là chế hạnh giải thoát bồ tát biểu thị quả báo quả báo được đại tự tại tu hành theo lý luận phương pháp của bộ kinh này sẽ vĩnh viễn xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước giảng sanh tịnh độ được đại tự tại trọng tâm thứ ba Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ là gì? Đức này mang lại lợi ích gì cho chúng sanh? Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ là 10 cương lĩnh lớn mà phần sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm quy nạp lại, gọi là Thập Đại Nguyện Dương. Một là lễ kính chư Phật. Hai là xưng tán Như Lai. Ba là rộng tu cúng dường. bốn Là sám hối nghiệp chướng. năm Là tùy hỷ công đức. sáu Là thỉnh chuyển pháp luân. bảy Là thỉnh Phật trụ thế. tám Là thường theo Phật học. chín Là hằng thuận chúng sanh. mười Là hồi hướng khắp tất cả đức của Phổ Hiền Đại Sĩ chính là thập đại nguyện dương mang lại lợi ích gì cho chúng sanh trước đây chúng ta không biết ít nhất thì ta không hiểu rõ lắm chúng ta không cách nào tưởng tượng được lợi ích của thập đại nguyện dương mang lại cho chúng sanh cho dù bây giờ nói ra bạn cũng chưa chắc đã tin bởi vì bạn chưa từng trải qua chưa từng đích thân cảm nhận Ít nhất bạn vẫn còn chút bán tính bán nghi Bất kể bạn có tin hay không Thì tôi cũng nói sự thật này cho bạn biết Thập đại nguyện dương Mang lại lợi ích gì cho chúng sanh Để tôi kể cho mọi người nghe Cảm nhận của chính bản thân tôi Điều thứ nhất Tôi nghe hiểu Thập đại nguyện dương Tiếp nhận rồi làm theo rồi thân tâm của tôi được giải phóng tôi tự do tôi vui vẻ tôi thay đổi vận mệnh rồi hơn 20 năm trước tại sao bệnh tình của tôi nguy kịch tại sao lúc nào cũng đang đối mặt với cái chết tâm thái không tốt bệnh nặng quấn thân lúc đó thân thể của tôi bị bệnh tật dày dò tinh thần cũng bị dày dò áp lực của công việc khiến tôi đau đớn không thiết sống nữa nhìn ai cũng không thuận mắt chuyện gì cũng không vừa lòng không như ý phiền não âu lo bi quan theo tôi mỗi ngày bây giờ nghĩ lại 4 đến 5 năm đó có lẽ tôi đã bị trầm cảm nhưng tôi lại không hề hay biết sao tôi khỏe lại vậy? Ngoài việc nghe Lão Pháp Sư giảng Kinh Vô Lượng Thọ và niệm A-di-đà Phật ra, vẫn còn một yếu tố quan trọng. Đó là Thập Đại Nguyện Dương của Phổ Hiền Đại Sĩ đã cứu tôi. Tôi nghe hiểu câu Lễ kính chư Phật Hết thảy chúng sanh đều là vị Phật tương lai Cho nên phải lễ kính tâm thái biến chuyển thì tình cảnh cũng khác biệt rất lớn không còn thấy cái này không thuận mắt cái kia không như ý nữa tôi thật sự muốn nói với mọi người hãy thật sự tin phật hãy thật sự học phật thật sự học hiểu thì thật sự có được lợi ích thể hội của tôi là nghe hiểu thập đại nguyện dương rồi thực tiễn rồi vận mệnh cuộc đời tôi đã thay đổi Điều thứ hai Thực hành thập đại nguyện dương rồi Thì thấy được thành quả trong cuộc sống hiện thực Nếu như nói Trước đây chuyện gì cũng không thuận lợi Thì hiện tại chuyện gì cũng thuận lợi Đối với cá nhân tôi mà nói Đến khi về già Phước báo của tôi hiện tiền Không thiếu thứ gì Không sót thứ gì Không cần lo lắng chuyện gì Một lòng tu đạo tốt biết bao nghe kinh nghe pháp học kinh giáo hàng ngày kết giao với chư phật luôn sống trong thế giới cảm ơn không lo không nghĩ vui tự tại bốn câu này đã miêu tả rất chân thật về đời sống thực tế của tôi thập đại nguyện dương không phải là bản quyền của tôi không phải là bản quyền của bạn cũng không phải là bản quyền của người khác mà là bản quyền chung của chúng sanh trong pháp giới thập đại nguyện dương cho pháp giới cùng hưởng làm rồi sẽ được hưởng không làm sẽ không được hưởng thực hành thập đại nguyện dương bạn không thành phật thì ai thành phật điều thứ ba có tác dụng lớn vào lúc con người lâm chung điều này là điều quan trọng nhất cũng là điều mà chúng ta cần phải coi trọng thập đại nguyện dương có lợi ích rất lớn vào lúc con người lâm chung trước đây chúng ta biết rất ít thậm chí là không biết có tác dụng quá lớn lợi ích này không điều gì có thể thay thế được có thể nói Tác dụng của thập đại nguyện dương là có một không hai. Vào thời khắc con người lâm chung, hết thảy các căn đều hư hoại. Chức năng của các cơ quan dần suy yếu, thậm chí là mất đi. Không bộ phận nào theo ý bạn được nữa, bạn nói ra cũng không tính, chỉ huy cũng không được nữa, bạn không thể làm chủ được mình. Ai làm chủ rồi? Nghiệp lực làm chủ, Kẻ mạnh dắt đi trước Bạn lưu chuyển theo nghiệp Nghiệp lực nào mạnh Sẽ dắt bạn tới cõi Tương ứng với nghiệp lực đó Nếu như bạn là người học Phật Đặc biệt là người tu pháp môn tịnh độ vào lúc này Thập đại nguyện dương bỗng nhiên khởi tác dụng Thập đại nguyện dương chẳng rời bỏ người giảng sanh trong mọi lúc đều ở phía trước dẫn đường trong một sát na liền được giảng sanh tới thế giới cực lạc tự nhiên hóa sanh trong hoa sen được a di đà phật thọ ký thành phật sau đó ở trong các thế giới bất khả thuyết bất khả thuyết dùng vô lượng trí huệ tùy thuận tâm niệm của chúng sanh mà làm lợi ích chúng sanh phổ độ chúng sanh ở trong biển khổ phiền não đây là đức của phổ hiện đại sĩ gần đây chúng tôi có đưa tiễn một lão bồ tát giảng sanh có một bài kệ tụng cúng dường các đồng học cùng thấm nhuần lợi ích của pháp Di Đà từ phụ Tay cầm hoa sen Đến đón con cưng Mau chóng về nhà Hoa nở thấy Phật Mau về ta bà Chúng sanh khổ nạn Đợi được cứu giúp Làm tốt chính mình Giúp đỡ thiên hạ Vô lượng chúng sanh theo bạn về nhà trọng tâm thứ tư hạnh phổ hiền là gì hạnh phổ hiền có đặc điểm nổi bật nào thập đại nguyện dương chính là hạnh phổ hiền đặc điểm lớn nhất của hạnh phổ hiền là tâm lượng rộng lớn mãi không biết mệt mỏi đây là chỗ đặc sắc chỉ hạnh phổ hiền mới có Nguyện thứ 10, hồi hướng khắp tất cả. Có nghĩa là không gì không thu nhiếp. Ngay cả danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát cũng hàm nhiếp trong đó. Biểu thị chữ phổ trong danh hiệu. Từ nguyện thứ nhất đến nguyện thứ chín, biểu thị chữ hiền. Thập đại nguyện dương, mãi không cùng tận, vô lượng kiếp cần cù không mệt mỏi. Sau khi thành Phật dẫn độ chúng sanh, thể hiện chữ phổ và chữ hiền trong danh hiệu phổ hiền Bồ Tát. Hồi hướng có nghĩa là phổ, hằng thuận chúng sanh có nghĩa là hiền. Trọng tâm thứ năm Chư Phật Bồ Tát Đến thế gian này làm gì? dạy học thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian một việc dạy học của chư phật bồ tát là giáo dục giúp chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui đây là giáo dục phật đà cách giáo dục này chỉ thích ca mâu ni phật mới có ngoài ngài ra trên thế gian suốt thế gian không thể tìm được người thứ hai. Hai, Giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật có pháp môn đặc biệt. Đó là pháp môn niệm Phật tịnh độ. Có diệu pháp vô thượng. Diệu pháp này là tín nguyện trì danh, một đời thành Phật. Ba, Pháp môn này, diệu pháp này phải nói cho người có đại thiện căn đại phước đức đại nhân duyên bởi vì họ tin tưởng họ tiếp nhận họ thọ dụng nếu không thì phật sẽ không nói bốn Chư Phật Bồ Tát dạy điều gì? Giác ngộ các thế gian Phá thành phiền não Hủy hào dục vọng Rửa sạch cấu bẩn hiển bày trong sạch. Bốn câu sau cùng của đoạn này là tôn chỉ giảng kinh thuyết pháp của hết thảy chư Phật Như Lai thị hiện trên thế gian này là mấu chốt của chư Phật Như Lai chuyển pháp luân. Năm, chư Phật Như Lai dạy như thế nào? Điều phục chúng sanh, tuyên thuyết diệu lý chúng sanh bất hòa thế giới đại loạn điều hòa chúng sanh rất quan trọng phải điều hòa mối quan hệ giữa người với người phải điều hòa mối quan hệ giữa người và thiên nhiên phải điều hòa mối quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần tích chứa công đức hiển thị phước điền chư phật như lai có vô số công đức công đức của các ngài cho chúng sanh gieo phước điền gieo phước điền phải có huệ nhãn phân biệt thật giả đừng gieo sai chỗ dùng các thuốc pháp cứu chữa ba khổ đây là chư phật độ chúng sanh tùy bệnh mà cho thuốc bệnh là nỗi khổ của chúng sanh thuốc là diệu pháp của như lai Thầy thuốc hay thì kê thuốc đúng bệnh cho bạn. Uống thuốc liền hết bệnh. Thầy giáo giỏi thì dạy bạn pháp khế lý, khế cơ, khế hợp căn tánh của bạn. Một đời thành tựu. sáu Thành tích dạy học của chư Phật Như Lai là gì? Lên địa vị quán đảnh Thọ ký Bồ Đề Đây là tu học đến trình độ cao nhất lấy được học vị cao nhất, thành Phật rồi. Phải có nhận thức đúng đắn về hàm nghĩa thật sự của quán đảnh, không còn hiểu lầm. Đừng để bị lừa gạt. bảy Vì dạy Bồ Tát nên làm A Xà Lê, dịch là quỷ phạm sư. Các vị thánh chúng tuân theo đức của phổ hiền đại sĩ Đều làm A xà lê của chúng sanh tám Thường tu tập vô biên Các hạnh tương ưng Luôn cảnh giác nhắc nhở Thân, khẩu, ý của chính mình Có tương ưng với Phật không? Có giống Phật không? Tương ưng thì thành Phật chín thành thục vô biên thiện căn Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh, mãi cho đến khi bạn viên mãn thành Phật. Mười, Vô lượng chư Phật đều cùng hộ niệm. Vô lượng chư Phật hộ niệm cho chư Đại Bồ Tát tham gia Pháp hội. Chư Đại Bồ Tát tham gia Pháp hội hộ niệm cho mười phương thế giới chư Phật Bồ Tát. Mười phương chư Phật Bồ Tát hộ niệm chúng ta. Chúng ta hộ niệm hết thảy những người chân chánh niệm Phật. Người chân chánh niệm Phật hộ niệm hết thảy chúng sanh. 11. Thông các pháp tánh đạt tướng chúng sanh có nghĩa là chiếu chân đạt tục tức là chúng ta nói phải thông đạt pháp tánh của hết thảy pháp lại phải thông đạt vô số tướng sai biệt tùy duyên bất biến mà hiển hiện 12. Phá lưới ma kiến Cởi các trói buộc Bài học quan trọng mà chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Chúng sanh bị ma kiến trói buộc thật chặt, không thể thoát khỏi. Chư Phật Bồ Tát giúp chúng sanh phá bỏ trừ lưới ma kiến, giúp chúng sanh thoát khỏi sự trói buộc. Tại sao tấm lưới này càng ngày càng dày? Là do dục vọng khó kiềm chế. Dục vọng càng cao trói buộc càng nặng, càng khó giải thoát. Làm sao cởi bỏ sự trói buộc của lưới ma này? Phải nhớ kỹ câu này. Sanh niệm đọa lưới ma, vô niệm ác thoát khỏi. Trọng tâm thứ sáu Làm sao nhận thức đúng câu kinh Đối với hàng trung hạ căn mà thị hiện diệt độ. Một, Phật có diệt độ không? Phật vốn không sanh, thì làm sao diệt độ? Hai, Phật thị hiện diệt độ cho ai xem? Cho người có căn tánh trung hạ. Ba, Tại sao Phật lại thị hiện diệt độ? vì có lợi cho người trung hạ căn. Nếu Đức Phật trụ thế lâu dài, thì kẻ đức mỏng chẳng thể sanh khởi ý tưởng, khó gặp Phật và tâm cung kính được. Vì vậy Như Lai, tuy thật sự chẳng diệt độ, mà lại nói là diệt độ. Trọng tâm thứ bảy Nhận biết được ý nghĩa sâu xa của khai hóa hiển thị chân thật chi tế cũng như vị thế và tác dụng của câu này trong kinh một đây là khái quát cả bộ kinh hai căn nguyên một đời giáo hóa của thế tôn hết thảy giáo hóa đều nằm trong câu này thế tôn thị hiện trên thế gian này là để nói cho hết thảy chúng sanh biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ba, đây là điều chân thật đầu tiên trong ba điều chân thật. Ý nghĩa hết sức quan trọng là chân thật trong chân thật, là nét bút điểm trong mắt. 4 chân thật chi tế chính là tự tâm tự tánh khai hóa hiển thị chân thật chi tế chính là thấu suốt bổn tâm của mình thấy rõ bổn tánh của mình trọng tâm thứ 8 chư Phật Bồ Tát thị hiện trên thế gian các ngài giữ tâm nào làm việc gì một tâm của các ngài luôn an trụ trong Pháp, độ đời chân thật vô vi, cứu độ hết thảy thế gian, hết thảy chúng sanh. hai Tâm của chư Phật Bồ Tát muốn giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, nhận thức chính mình, nhận thức hoàn cảnh sống của mình, nhận thức hết thảy chân tướng sự thật lìa nỗi khổ rốt ráo, được niềm vui rốt ráo. Ba, Chuyện chư Phật Bồ Tát làm chính là chuyện này. Nếu người thế gian không làm được chuyện này, thì để chư Phật Bồ Tát làm. Bốn, Phật dùng phương pháp dạy học để làm chuyện này. Bắt đầu từ giới định huệ. Trọng tâm thứ 9 Làm thế nào để nhận thức đúng đắn và đối đãi với thần thông? Lão Pháp Sư nói với chúng ta Thần thông của người niệm Phật thù thắng không gì sánh bằng một Người niệm Phật có thần thông hai Thần thông của người niệm Phật thù thắng gọi là thắng thông ba Thần thông của người niệm Phật không gì sánh bằng. 4. Tự tánh vốn sẵn có thần thông, không phải tìm cầu bên ngoài. Thần thông không thể cầu, cầu rồi không thể đạt, đạt rồi không thể dùng, dùng rồi ác trúng ma. 5. Làm được thanh tịnh, bình đẳng, giác này thần thông trong tự tánh tự nhiên sẽ hiển hiện ra. Trọng tâm thứ 10 Thế nào là thọ trì như lai thậm thâm pháp tạng? Làm thế nào hộ Phật chủng tánh thường sự bất tuyệt? Thọ trì như lai thậm thâm pháp tạng có ba cách giải thích. một Xem minh tâm kiến tánh là thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng. hai Xem nghe danh hiệu Phật là thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng. ba Cách giải thích của lão pháp sư. Thậm thâm pháp tạng là kinh vô lượng thọ, cũng là câu giảng đức hồng danh A Di Đà Phật. Hộ Phật chủng tánh có ba cách giải thích. Một, khai phá Phật tánh sẵn có của chúng sanh. 2. Lấy tâm Bồ đề làm Phật chủng. 3. Lấy xưng danh làm Phật chủng. Tuyệt, thật tuyệt. A Di Đà Phật là Phật chủng trong Phật chủng. Trọng tâm thứ 11. Tiêu chuẩn độ ác thú khai thiện môn của người học tịnh tông là gì? Ác thú. Ngoài thành Phật ra, đều là ác thú. Tiêu chuẩn độ ác thú trong kinh vô lượng thọ là nhất định phải thành Phật. Chưa thành Phật thì ác thú vẫn chưa đoạn tận. Thiện môn là cánh cửa Bồ đề niết bàn. Tiêu chuẩn của kinh vô lượng thọ là ắt được siêu tuyệt, giảng sanh cõi vô lượng thanh tịnh của A-di-đà Phật. Kinh vô lượng thọ Pháp môn niệm Phật tịnh độ Là đại thừa trong đại thừa Nhất thừa trong nhất thừa viên trong viên, Đúng trong đúng Chuyên trong chuyên Cho nên tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn tuyệt đối Không phải tiêu chuẩn thông thường Nhớ kỹ hai câu này. Ngoài Phật ra, đều là ác đạo. Cửa thiện thực sự là A-di-đà Phật. Trọng tâm thứ 12 Nhận thức đúng đắn câu Chúng sanh và ta là một thể Một Ư chư chúng sanh Thị nhược tự kỷ Đây là thái độ của Bồ Tát đối với chúng sanh coi hết thảy chúng sanh là chính mình. Mình và người không hai, gọi là đồng thể đại bi. Hai, bạn thật sự muốn giảng sanh tới thế giới cực lạc. Không thể quên rằng bạn và chúng sanh là một thể. Cả vũ trụ là một thể, chính là một cái tôi. Ba, bạn phải gánh giác sứ mệnh trên nền tảng làm tốt chính mình đừng quên giúp đỡ thiên hạ. 4. Sanh mạng của cả vũ trụ cùng một thể. Hòa hợp rất quan trọng. Cùng một thể mà còn tranh đấu với nhau, vậy thì không phải đang tàn sát lẫn nhau sao? 5. Học theo lão Pháp Sư tịnh không? Làm người thực hành sanh mạng cùng một thể Trọng tâm thứ 13 Làm thế nào làm tấm gương tốt cho chúng sanh? một Đối xử chân thành với người khác Cảm hóa chúng sanh Bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh Phải luôn dùng tâm chân thành Vô tư bình đẳng Đối đãi với hết thảy chúng sanh hai Nhìn thấu, buông xuống, dạng pháp đều không. Nếu đã nói ra, thì phải làm được. ba Tấm lòng đại ái, phổ ái chúng sanh. Không phải tiểu ái, mà là đại ái. Đại ái vô hạn. Không phải tình yêu thương có chọn lựa, mà là yêu thương trọn khắp, bình đẳng. 4. Thành kính khiêm hòa, không tranh đấu. Thành kính là tự tánh, khiêm hòa là mỹ đức. Tranh tổn thương hòa khí, đấu tổn hại đôi bên. vốn là cùng một thể hà tất phải như vậy năm ít nói kiệm lời im lặng là vàng miệng là một cánh cửa lời là một khẩu súng mở miệng tổn thương người mau đóng cửa miệng lại người thật sự tu hành không nói lời nào cả sáu, Hiếu thân tôn sư là đại căn bản hiếu kính là căn bản mọi người phải nhớ kỹ đánh mất căn và bản nói chi đến làm người Bảy, Tự tâm thanh tịnh Nơi nào cũng thanh tịnh Tâm thanh tịnh Cõi thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh Sanh cõi tịnh Ngoài tâm thanh tịnh Cầu cõi tịnh không có nơi nào là cõi tịnh. 8. Không cần gì cả, chỉ cần A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà đủ để bạn thành Phật. Tham lam quá nhiều thứ, huệ mạng bị đoạn diệt. 9. Đầy đủ tam tư lương bảo đảm giảng sanh tính nguyện hạnh tam tư lương phương pháp để thành phật bậc nhất điều nào còn thiếu mau bù vào trong lòng nắm chắc tới tây phương diễn thuyết kết hợp làm tấm gương chúng sanh rất cần bạn giúp đỡ mười tin tưởng đại y dương niệm phật tiêu nghiệp chướng người khác không tin phải làm sao làm ra tấm gương cho họ thấy tôi chính là minh chứng sống sự thật bày ra trước mắt bạn 11 Đề khởi Phật hiệu niệm Di Đà Buông bỏ phiền não vui biết bao Phật Pháp rất linh hoạt. Đừng nên học cứng nhắc. Người sống học Phật sống. Người chết mới chấp chặt. Phiền não nhiều mới niệm Di Đà. Đó được gọi là học Phật sao? Phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Đó mới thật học Phật. Hy vọng các bạn đồng tu ngày ngày niệm di đà ngày ngày cười ha ha người người đều làm phật vui vẻ trọng tâm thứ 14 làm thế nào gánh giác gia nghiệp như lai làm thế nào thực hành hạnh phổ hiền một tâm lớn nguyện lớn nối dòng huệ mạng phật Tâm lớn là tâm đại Bồ Đề, nối dòng huệ mạng Phật. Nguyện lớn là đại nguyện nối dòng huệ mạng Phật. Không có tâm lớn nguyện lớn như vậy thì không thể gánh giác gia nghiệp của Như Lai. Chính mình phát tâm có thành ý thực hành cho đến nơi đến chốn tâm lớn nguyện lớn gánh giác lớn gia nghiệp như lai là của tôi hai hoàng hộ chánh pháp y giáo phụng hành trách nhiệm hoàng hộ chánh pháp nặng con đường phía trước rất gian nan chướng nạn trước mắt phải làm sao đột phá dòng dây tiến lên trước y giáo phụng hành rất quan trọng nhất định không được làm sai khác không được bằng mặt không bằng lòng học phật nhất định đi đường chánh ba xây dựng lục hòa thực hành thập nguyện xây dựng đạo tràng lục hòa không phải vọng tưởng cá nhân loài người cần phải hòa hợp chúng ta sao có thể chờ đại nguyện dương của phổ hiền bồ tát thập đại nguyện dương cứu mười phương mười phương chúng sanh đều được độ đều nhờ đại nguyện dương phổ hiền thực hành thập đại nguyện dương rồi vững vàng sanh thế giới Tây Phương. Đến thế giới Tây Phương để làm gì? Thân cận Di Đà, Đại Pháp Dương. 4. Trong lòng có chúng sanh, sứ mệnh trên vai. Trên đời người khổ nhiều, là Thầy nói cho ta, giúp họ rời ta bà giáo hóa đừng chậm trễ ba sứ mệnh gánh giác trên vai đừng quên lời ân sư dạy dỗ trâu già cũng biết cảnh xuân tươi đẹp không cần thúc roi cũng tự lao tới dùng thời gian một tiết học đã khái quát hết những điểm trọng yếu của phẩm kinh văn thứ hai